Em hiện tại là mẹ đơn thân, à, có bé trai 8 à, tuổi rồi. À, mối tình sâu đậm nhất thì của em thì à, cũng là với ông xã của em cách đây khoảng 4 năm thì à, ông xã em không may bị tai nạn mất. Dạ. Thì à, hiện tại thì à, em với à, con em đang sống, hai mẹ con sống à, với nhau được à, cũng mất được 4 năm rồi. Bây giờ hai mẹ con sống với ai? Dạ thì hai mẹ con đang sống à, riêng chị. Ừ. Chia sẻ với em một chút xíu. Dạ. Dạ, em xin tự giới thiệu. Trước tiên xin chào à, chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò và tất cả quan khách quý vị ở đây ạ. À. Xin chào. Chào em. Chào anh Linh. Và chào chị Mai bên đó nữa ạ. À. Với chị, với bạn gái. Chào em. Dạ, em tự giới thiệu. Em tên Nguyễn Đức Hoàng. Năm nay là 38 tuổi, sinh năm 1984, ừ. tuổi Tý. Dạ, hiện tại em đang sinh sống ở Bình Dương, Dầu Tiếng trước đây là công việc em ở sài gòn nhưng mà giờ giao dịch em đang ngưng hoạt động lại nhưng mà hoàng đang làm công việc chính là gì hiện tại là em đang kinh doanh tự do bên xe hãng ô tô xe cho à xe đó hả dạ tức là về kỹ thuật hay là buôn bán xe dạ làm, làm hợp đồng ký hợp đồng cho khách hàng à, người ta tức làm về bộ phận làm hồ sơ đó ha kia, dạ. kinh doanh cho thuê xe này kia ha đây là nhân viên đúng không anh à, nhân viên thôi mời nhà gái giới thiệu về mình nha dạ em uh, xin chào anh uh, quyền linh chào uh, xin chào chị ngọc lan uh, cũng như là xin chào bạn nam uh, ngồi hàng rào kế bên uh, cũng như xin chào tất cả toàn thể quý vị khán giả đang ở trường quay cũng như là quý vị khán giả đang xem đài truyền hình em xin xin giới thiệu em tên là tống thị phương thảo hiện em đang 29 tuổi dạ đang uh, cũng đang công tác và sinh sống ở bình dương thì công việc chính của em hiện tại là chuyên viên tư vấn tài chính Thôi Hoàng nói cho bên nhà gái biết mình có những ưu điểm gì khuyết điểm gì điểm mạnh của em là dám làm dám chịu ừ, ừ. được nhanh lẹ chắc nhanh gọn lẹ dạ. chắc thích làm thích thích ăn thích chơi chung em có phần đam mê là thích thích ca hát ừ, thích, thích làm, nấu ăn. ăn thích chơi thích ca hát dạ thích nhiều quá ha thích rồi. nấu ăn nữa thích nấu ăn nữa dạ thích đủ thứ luôn á ừ. rồi bây giờ đó là ưu điểm của mình rồi còn khuyết điểm của mình là cái gì khuyết điểm của em là đói bụng là khó chịu có nhậu nhẹt hút thuốc gì không có nóng tính gì không có hút dạ, thuốc có không? hút thuốc có hút ít hút nhiều mà... không dạ ít à ít là ngày mấy gói dạ khoảng ngày năm sáu điếu à ừ đúng là cũng ít trường hợp là bữa tiệc hay bữa cơm em mới hút bình thường em rồi hút. bỏ được không dạ được được ok em đã từng bỏ rồi rồi thôi bỏ luôn đi <laughs> mời nhà gái ưu điểm khuyết điểm của mình là gì cưng ừ, ưu điểm của em là em thấy là mình là người à, hòa đồng hoạt bát à, cũng dễ gần gũi với lại uh, nấu ăn cũng ổn còn uh, điểm yếu của em thì uh, kiểu uh, em tính uh, sạch sẽ gọn gàng á chị về nhà mà thấy nhà cửa uh, bề bộn là không chịu mới là không chịu khó chịu dạ nhưng mà lúc cái lúc đó là mình bực bội rồi mình càm ràm mà mình có la không chắc cũng có chị vậy hả <laughs> dạ. với lại uh, sống hơi uh, nội tâm á chị nhiều khi cũng hay tự khóc mình à buồn buồn khóc chơi vậy đó hả với lại và điểm yếu nữa là chắc hát không được hay hát dở không sao bên kia hát hay <laughs> chắc buồn qua sức lại vậy. đúng bây giờ à, nói chút xíu về đường tình duyên đi em thì em có ba mối tình à, lâu và ấn tượng nhất ba mối tình sâu sắc mối tình đầu tiên là năm 20 tuổi là mối tình học sinh đó là mấy năm năm năm năm dạ mối tình thứ hai mấy năm dạ gần 2 năm là 7 năm dạ mối tình thứ ba à, cũng gần 2 năm luôn là 9 năm dạ có kinh nghiệm 9 năm yêu nhau rồi <laughs> với ba mối tình như thế dạ. à, bây giờ mình nhìn kỹ lại xem mình kiểm tra lại xem sau ba mối tình đó chia tay rồi mình có những sai sót gì dạ em cũng đã nhận thức được cái điều này mối tình đầu tiên là do còn nhỏ quá mình chưa có suy nghĩ tới sự hôn nhân rồi đâm ra hai bên thì có sự đổ vỡ thì cả hai bên tiếc nối cũng vẫn ngậm ngùi chịu thôi rồi đó là mối tình đầu mối tình đầu mối tình thứ hai là quen thời gian nhưng mà hai người không hợp nhau họ rất là chịu với em nhưng mà họ giữ quá em không giữ chịu quá được. dạ à, rồi mối tình thứ ba mối tình thứ ba là do gia đình của ấy điều kiện quá cao sang đi em cảm thấy mình mặc cảm ừ. em muốn dừng lại rồi ok đó là cái tình hình ba mối tình đã trôi qua như vậy đó nhà gái thấy sao bên đó ba mối bên mình bên này mấy mối <laughs> cái này em cũng tâm sự ờ, luôn là em hiện tại là mẹ đơn thân à, có bé trai 8 tuổi rồi à, mối tình sâu đậm nhất thì của em thì cũng là với ông xã của em cách đây khoảng 4 năm thì uh, ông xã em không may bị tai nạn mất dạ thì uh, hiện tại thì uh, em với uh, con em đang sống hai mẹ con sống uh, với nhau được um, cũng mất được 4 năm rồi bây giờ hai mẹ con sống với ai dạ thì hai mẹ con đang sống uh, riêng chị ừ. chia sẻ với em một chút xíu dạ rồi chia sẻ với hoàn cảnh của em gái em bé đó đúng không ừ. dạ đúng rồi đây con trai ngồi đây đó hả dạ đúng rồi anh mấy tuổi rồi dạ 8 tuổi anh 8 tuổi hả thôi bây giờ coi như mình gạt những giọt nước mắt đau buồn đó đi dạ à, mình bước sang một trang mới à, tuổi thanh xuân mình cũng còn trẻ mà bây giờ thì à, chúng ta có thể quên đi rồi để mình bước tiếp một bước nữa để có một người đàn ông để nương tựa vào vai ha để chăm sóc gia đình mình nữa câu chuyện bạn ấy à, đã có gia đình dạ. mà ông xã mất rồi dạ. có đứa con nhỏ dưới đó em thấy sao dạ với em à, một người mụ đã từng trải một gia đình có con thà có tốt hơn không có ừ. giả sử như tụi em có thành với nhau là không có thì sao à. có con là do ông trời nữa rồi được rồi có còn tốt hơn rất là cảm ơn bạn nam bên đó vì cái câu trả lời này ừ. lỡ sau này tụi em đến với nhau mà không có con thì sao à... nó cũng làm cho mình ấm lòng nữa bây giờ là mình nói về cái mong muốn mình có một cái người bạn trai như thế nào để tí nữa chị Lan qua chị Lan cố gắng là kỹ kỹ cái chỗ này một chút dạ trước tiên thì ờ, bạn nam nó phải ờ, hiểu được cái hoàn cảnh và thông cảm cái hoàn cảnh của em ừ. Ờ, à, mà nếu mà đã thương em thì phải thương con em nữa dạ đó là đầu tiên sau là thì em cũng muốn bạn nam nó cao À, cao một chút để che chở được cho hai mẹ con ha dạ với lại một người là một người mạnh mẽ độc lập có tính quyết đoán công việc kinh tế cũng phải ổn định ừ à, nãy giờ bạn trai nghe thì mình đáp ứng được bao nhiêu như phần trăm nhu cầu anh đó rồi dạ đủ hết đủ hết anh thấy cũng đủ hết rồi đó còn em em muốn có một người à, người vợ tương lai thế nào cái tương lai thì sắp tới chị mong muốn người vợ thì biết sống hiểu biết chuyện và ừ. yêu thương gia đình là được rồi còn dạ. riêng bạn gái có người con trai là thật sự mà nói mình chỉ tính từ giờ trở đi thôi quá khứ không tính nữa thương ừ. người thương luôn cả lần đi hay quá đó con nhà trai tôi ý vậy đó nhà gái thấy sao để xin phép được bước qua nhà ừ. chào chị mai dạ được lắm em ơi nha. cao to đẹp trai ngon lành lắm ừ. Ừ. Thật ra thì qua đây cũng không biết hỏi gì đâu Tại vì tất cả những gì mà bạn đã nói tâm sự nãy giờ Thì mình hiểu một phần nào đó về con người này Rồi à, cũng rất là cũng khá là phù hợp với những gì mà bên kia yêu cầu ừ. Và bản thân bà Mai cũng cảm thấy là khá khá là an tâm Nên là bây giờ chỉ qua đây hỏi là mình đang đi với người thân nào Dạ nếu một mình à, ba mẹ lớn tuổi quá đi không nổi vậy ha rồi có anh quyền linh hỗ trợ mình hỏi người thân của nhà, nhà gái nè đi với ai lo thấy được đó em đi với mẹ đi với mẹ với con trai hả dạ con chào cô nhà dạ, trời ơi mẹ trẻ quá hả dạ chào cô bé thảo á nhà chị thì à, cũng à, mạnh mẽ cũng chịu khó hai mẹ con à, sống với nhau cũng rất là buồn cho nên cũng cần một cái điểm tựa à, bây giờ thấy cũng ba gần 30 tuổi rồi thì cũng không còn trẻ trung gì nữa à, và cái thời gian à, đau buồn cũng đã qua khá dài cho nên là cũng muốn tìm một cái nơi để hai mẹ con nương tựa à, thì mới đến đăng tham gia chương trình này thì cũng cầu mong gặp được một cái người bạn trai mà hiểu biết thông cảm được cái hoàn cảnh cho hai mẹ con <laughs> nghe đàn trai à, đây nói về cái sự à, thông cảm đó thì chị rất là mừng rất là xúc động còn lại cái duyên thì à, tùy hai đứa thì và chị thấy bạn trai bên này cũng rất là ưu tú nói chung là tất cả những cái gì thì nó cũng phải có thời gian để tìm hiểu rồi hai đứa coi có cái duyên đến với nhau hay không thì cũng cầu mong là cho hai bạn cho nhau cơ hội để ừ, cùng nhau nương tựa vào cái ừ, khoảng thời gian à, sắp tới cho tương lai nó được vui vẻ hơn dạ. thì chị cũng mong như vậy thôi dạ, dạ cảm, cảm ơn nhà cô. gái con trai con muốn mẹ lấy chồng chưa dạ hả sao vậy chú về chơi điện tử với con chú về chú chơi với con chú đưa con đi học chú bảo vệ cho mẹ nữa ừ rồi bảo vệ cho con ở nhà điện nước hư rồi có chú chú sửa ý còn sao nói cô lan nghe để nói nhỏ cô lan nghe coi ừ. sao nói cô lan nghe coi dạ muốn mẹ có một cái người khác ở cái bên để chăm sóc không lỡ mẹ bệnh rồi sao ai chăm ừ, giấu người xấu chú này xấu hả không dám đâu chút nữa con lên con nhìn gần chú rồi là chú đẹp trai lắm mà nãy cô lan đứng gần cô nói đẹp trai dữ lắm cao to ừ. chưa chịu hả không không con không cao bằng cha con cha con cao lắm hả cha cao nhiều cao cao chú lên cao không? chú lên không ừ, cao hơn xíu cao chú lên luôn cha cha con cao dữ vậy đó hả <laughs> rồi ok nói cho vui bé còn rất là nhỏ dạ. ha à, quan trọng là hai người lớn thôi à... quan trọng là bạn nam đúng rồi có chinh phục được trái tim của ờ, cậu bé này Anh hay nói, không uh, thôi bây giờ, bây giờ... mở rào đúng rồi hai, bên cho hai bạn đi. gặp nhau đi rồi mình trò chuyện với nhau rồi mình tính ha mở rào mở rào chào em anh có món quà đơn giản tặng em một kỷ niệm dạ em cũng có món quà nhỏ tặng anh <laughs> trong đó có cuốn sách với lại cái viết để <laughs> có gì à, anh có làm công việc gì cần đến viết thì sẽ nhớ đến em lúc nào anh cũng sẵn sàng cầm này tại anh cũng thường xuyên cầm sổ sách dạ cảm ơn hai em cứ ngồi đối diện nhau trò chuyện đi nè cảm nhận về nhau lần đầu tiên gặp mặt thế nào thảo thấy nhà trai bên anh thế nào dạ em thấy thì hiện tại cũng ổn anh Anh trai thấy nhà gái thế nào dạ dễ thương anh dễ thương đúng không dạ, con Rất trai mà thương luôn đó. có câu nói à, yêu bằng mắt yêu cái ban đầu cảm giác thích chỉ muốn thời gian sau như thế nào mình tìm hiểu nữa mình sẽ biết nhiều hơn còn về trước mắt là mình chỉ biết thích thôi thích bạn thích em không biết nói sao hết thích rồi biết nói sao hết chị ơi giờ khó nói quá <laughs> em hỏi coi có gần nó, em không nó chạm một cái hỏi gì có... đó trong cái công ty mà nó hơi bối rối một tí ừ. xíu có gần nhà nhau không hai bạn hỏi hỏi sao? đi em ở uh, xã nào huyện nào ở bình dương em ở bến cát anh anh ở dầu tiếng dạ vậy cũng gần dạ thì vì ờ, vấn đề ví dụ như sau này em với anh có thể đi ờ, tiến tới được xa hơn thì quan niệm về con cái anh sẽ như thế nào chẳng hạn như vấn đề con chung thì như này sau này anh sẽ dạy dỗ anh nó như thế nào dạ nếu sau này mình thành là vợ là chồng đi nếu mình có con riêng trai hay gái gì cũng như là con thì anh sẽ thương con em nhiều hơn một chút giả sử như anh có một à, cây kẹo đi anh cho con chung mình thì em sẽ buồn một chút đúng không nếu mà cho con riêng của em em sẽ hạnh phúc anh được cho một được hai anh nghĩ là như vậy nói chung con nào cũng là con hết em thì ờ, quan điểm thì ờ, công bằng à, miễn sao mình đừng có Đúng để rồi. các con nó cảm thấy là nó đứa này hơn đứa kia ờ, kém nhưng bạn trai suy nghĩ vậy cũng hay đó thế bạn trai cố gắng bù đắp một chút gì đó cho con trai à, cái này cũng là một cái ý hay đó nha thương con con tự động thương lại lớn nên ai cũng có sự hiểu biết rồi. tự động nhận thức được như mình ra ngoài đi người ta mời mình bữa cơm thôi mình ăn mình cảm thấy còn nhớ ơn rồi không chi mình dạy con nên người mình ăn cho ăn học thì con tự hiểu biết nó sẽ thương mình đấy như cha ruột đó nó một à. cách sống của xã hội anh nghĩ là vậy mình à, bàn xem khoảng bao lâu nữa thì mình có thể kết hôn được cái này anh hỏi em nha khoảng bao lâu nữa chung mà ừ, nếu mà tính ra độ tuổi nữ thì cũng già rồi <laughs> nên là nếu mà được thì chắc khoảng tầm ờ, một năm dự định nếu mà cũng... trễ lắm thì hai năm đổ lại phải đi mình quyết định vậy đi còn trong thời gian đó mình có nhìn bàn tính kỹ lại hơn dạ tại mình thương nhau quá mình muốn gần nhau quá thì mình mình tiến sớm hơn dạ. đúng rồi còn cái hiện tại mình cứ tính như vậy đi ha trong thời gian mình tìm hiểu và có sự qua lại dạ bây giờ mình tiến tới đi tiến, tiến tới tiến luôn nắm tay hát một bài đó tặng cô gái anh có một bài anh vừa sáng tác luôn là mới ba ngày nay thôi nó chưa có được hoàn thiện lắm dạ nhưng mà chỉ hát một khúc thôi nha nhìn thẳng vào mặt bạn gái mình giao lưu cảm xúc tí nào nhìn bạn gái anh thích em rồi chỉ vì lòng anh giờ đây muốn nói yêu em Đừng có buông tay anh nha tình yêu của anh trời cao chứng minh lời anh nói nguyện ca tấm lòng mong em hiểu thấu lòng anh về với bên gia đình mình mong em nhanh quyết định tụi mình đính hôn chúng ta để tay vào nút bấm đi suy nghĩ cho kỹ đây là tương lai của mình đây là con đường mình đã chọn mình sẽ chọn và mình phải có trách nhiệm với con đường mình đã chọn và khi các bạn bấm nút đó các bạn phải thật sự bấm bằng cả trái tim của mình thích bấm à. thì bấm dạ em bấm yêu là cứ bấm liền luôn đừng có ngại ngùng gì cả em bấm rồi còn không yêu thì chúng ta không cần bấm nào chúc mừng các bạn chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau hãy nắm tay nhau nào bây giờ có à, mẹ của Thảo ở đây xin phép mẹ cho tụi con quen nhau và tụi con hứa cái gì đó Dạ con xin chào cô ạ à. Chào con trai nhé Từ đây sắp tới là con sẽ trân trọng Thảo và dành những tình cảm tốt đẹp nhất những gì cho Thảo Và con, đặc biệt nhất con không bao giờ để cho Thảo buồn vì con Con sẽ làm chọn trách nhiệm một người đàn ông Hay quá dạ, Rồi chào bạn mời bạn nữ bây giờ giới thiệu về mình đi ha à em chào chị cát tường à, em chào anh quyền linh ạ à. à, em là nguyễn thị thu hà năm nay em 28 tuổi hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố hồ chí minh ạ à. em Rồi. ở quận tân phú hà đang làm công việc gì em hiện tại đang là nhân viên chăm sóc khách hàng công ty em là công ty dịch vụ về đọc lái mời bạn trai Em chào quý vị khán giả, chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh Rồi em Chào bạn nữ, em tên là Lê Văn Son Năm nay 32 tuổi, quê ở Quảng Ngãi Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh Nghề nghiệp là kỹ sư xây dựng Em chào anh Quảng Ngãi, quê gốc quê cũng Quảng Ngãi ha Ồ vậy hả? Dạ vâng, anh ở huyện nào vậy ạ? Anh ở hiện đảo Lý Sơn được em Quê gốc em ở Tư Nghĩa À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì hả? em nói về điểm yếu trước ha em là một người à, khá là nóng tính nóng nhất của em chỉ là đập bàn và la hét thôi à chứ chưa đánh ai bao giờ cả <laughs> dạ còn à, điểm mạnh của em thì à, em là người tăng động ạ à. em biết nấu ăn không biết theo thùa may vá bây giờ là cái công nghệ 4.0 rồi cũng không cần cái điều đó đâu không quan trọng ha còn bạn trai ưu điểm khuyết điểm là gì dạ ưu điểm của em là chân thành thật thà mọi người nhận xét là là người tốt tính dạ trong công việc thì nhiệt tình nói chung là hồi trước ờ, em đi học mới được là thầy cô gọi là chọn ngon điểm yếu là hay là ít nói à. và hay nhắc gái rồi ít nói thì em nói giùm cho trên nên mới thích người nói nhiều nhắc gái em đâu có ờ, làm được, được đâu tại vì cái tính em phải kỳ lắm gặp con gái thì em không có sáng tay mình đây bất chuyện luôn luôn luôn, giữ khoảng cách à gặp trai có sáp vô không gặp trai thì bình thường rồi chị ơi <laughs> nhưng mà nếu mà nhắc gái vậy em có ờ, mấy mối tình rồi chỉ có một mối tình à à vậy thua em rồi ha đây, ờ, cách đây 3 năm rồi bây giờ em thì uh, em có hai mối tình mối tình đầu thì nhỏ ừ. chị rồi em thích được chiều chuộng mà bạn kia không có chiều không có năn nỉ gì đâu chị bỏ qua mối tình sau dạ mối tình sau thì tụi em cũng đang bình thường đang hạnh phúc lắm đùng một phát kia em phát hiện ảnh cắm sừng em em cũng dễ tha thứ lắm ảnh năn nỉ ảnh bảo là ảnh say nắng thôi nhưng mà sau đó thì quay lại thì em lại phát hiện ảnh lại còn quen vẫn tiếp tục người đó dạ đúng rồi cũng một người đó thôi sau cái ờ, ảnh nói là bé đó đó bị ung thư xương thế xin em một năm bên cạnh nhỏ đó trời đất <laughs> thế em không chịu thế là em chia tay luôn có tìm hiểu có ung thư xương thiệt không dạ không chóng má em coi là chị hai năm vẫn còn sống em đi làm á thì em cũng có thích một anh cũng, cũng phát hiện ra người ta vậy chị dạ. bây giờ em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào à, bạn trai của em thì ờ, ba uh, h nha chị à, dạ không hô rồi không hói rồi không hôi rồi tôi nghe ba hát là tôi biết cái gì luôn rồi quen thuộc quá linh ơi bên đây nó dạ. cũng được chị ơi trăm phần trăm làm xây dựng đó nha nhiều khi về hôi rinh luôn á thiệt luôn á dạ em nghĩ vậy anh đúng không <laughs> dạ thôi thì về tắm thôi anh tắm thôi gì còn gì nữa nói luôn đi cho bệnh bệnh nghe à, luôn dạ không hút thuốc ạ à. có thuốc không dạ không anh diễn mới khói thuốc anh dạ. còn em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào hiền lành trung thí à, cái tính hài hước nói nhiều thích bạn gái càng nhàn trời ơi cái gì lạ gì ta bạn gái nói nhiều á là bạn gái là muốn là bạn trai là chịu khó nghe để bạn gái chia sẻ còn bạn gái mà càng mà càng nhằn á là chứng tỏ là bạn gái còn yêu thương mình bạn gái mới càng nhằn mà nếu mà họ mà im lặng thì là biết rồi ạ sư phụ quá hay ơi ơi anh cứ yên tâm em yêu không yêu em cũng cần à lúc mà khai thiên lập địa giờ là biết chắc chắn là đàn ông không ai mới thích phụ nữ cằn nhằn đây là người đàn ông độc nhất thiên hạ thích dạ. gái ờ, chủ động như cô bên kia không dạ cũng thích chủ động chứ giờ lúc em cũng nhát cho nên là thấy nó ngại ngại sao đó gái chủ động hết trơn hả yêu cầu là bạn gái thì là rồi gái chủ động hôn em luôn hả <laughs> chủ động một phần nào đó thôi à anh này anh gu anh hơi lạ em nhát lắm anh ạ à. trời ơi trời dạ. lanh dễ sợ luôn ha em có thể cằn nhằn một ngày mấy tiếng đồng hồ ờ, <laughs> dạ thật sự thì em ờ, là người khá là chu toàn ấy anh à. cho nên em cằn nhằn nhiều lắm nhưng mà em ghét nhất cái tính gì của đàn ông dạ tính sĩ và sĩ. nổ anh này không có gì đâu yên tâm anh này rất là hiền ha à, rồi. dạ em làm dâu được không dạ em làm dâu được bây giờ muốn chừng nào đám cưới được thì mai luôn chị dạ xôn có vậy xung có vậy dạ sao? má chuẩn bị hết trơn sao rồi chuẩn bị kịp bạn bạn hà nhà trai chuẩn bị với mắt gì tự nhiên má em chuẩn bị chi má má chuẩn bị cho cái vali à lại đuổi đi á hả dạ vâng à rồi chào bạn thế bên này chừng nào mình mới đón dâu được bên này cũng đang nâu chị nhưng mà mình đã chuẩn bị sẵn trong năm nay luôn còn không thì qua năm thì hiện tại là cũng đang có mua căn hộ chung cư rồi nhưng qua năm nữa là chắc có ở thủ đức à có mua căn chung cư thủ đức rồi à thế giờ ba mẹ đang ở đâu dạ ba mẹ là đang ở quê à rồi có rước ba mẹ vô không dạ chắc chắn là phải có rồi à, rồi bên đây yên tâm cô là làm dâu tốt rất là hòa nhã vui vẻ hòa đồng chắc chắn là ba mẹ bạn sẽ thích rồi vậy là mình lập nghiệp trong này luôn đúng không dạ đúng rồi chị mình dạ, yên tâm với ai dạ em đi với à, hai anh em trai và hai anh đồng nghiệp. À, chào <coughs> uh, MC Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào quý vị khán giả và chào à, em gái. Rồi chào anh. Chào, dạ, chào anh. Son là người cũng là là hiếu thảo, sống rất là nhiệt tình, nói chung sống tình cảm. Đối với bạn gái bên này thì à, bạn này hay lanh á, bù qua lắp lại thì thì, thì cũng được. Hôm nay mình đi với ai? À, dạ hôm nay em đi với mẹ và đồng nghiệp ạ. Xin chào Quyền Linh và cả chào MC Cát Tường, tức là mẹ của à, Thu Hà cháu trai bên này thấy có vẻ hiền tôi <laughs> đồng ý bây giờ à, mở rào cho hai bạn gặp mặt nha <laughs> dạ cho anh ạ các bác mong món quà tặng em chúc em luôn xinh đẹp và luôn hạnh phúc <laughs> cảm ơn cảm ơn anh ạ em cũng à, có một món quà nhỏ tặng anh hy vọng là anh có thể trồng nó ra cái cây anh nhúng vô nước xong rồi đem lên chị xong rồi nó sẽ mọc những cái cây trên tóc này nè rồi anh thích cột hai hai chùm cũng được mà anh thích cắt tóc đinh cũng được cái cái cây đó nó sẽ mọc tóc lên hả dạ vâng cái cục này nó sẽ mọc cái tóc lên à, Hay mọc à. cái cây à, giống như là Không, có lúa mã ạ cái hạt hạt giống trong đây nè chị à. dạ đúng rồi ạ dạ chào anh sang chào hà à, anh thấy em thế nào ạ giọng nói thì rõ ràng mạch lạc dễ nghe cái hình là cũng dễ nhìn dạ giọng nói và ngoại hình của anh thì rất là hiền ba hờ vậy em kiểm tra có hờ nào không à, em thấy có hờ hói rồi đó có hói à có nguy cơ hói sớm nguy cơ thôi đúng không hiện tại là chưa đúng không dạ vâng anh làm nghề xây dựng là nhiều lúc là phải trực tăng ca đêm á thì làm có phiền vấn đề đó không à dạ không sao ạ miễn là có về nhà là được ạ dạ. anh chắc chắn là phải về đi đâu thì đi chứ chắc chắn là phải về nhà rồi thì anh có về thì em sẽ chờ thôi cảm ơn dạ anh có biết nhậu không ha nhậu thì biết con trai xây dựng anh có biết nhậu hết á, quan trọng là nhậu liều lượng thế nào thôi. Anh không thích nhậu, nhưng mà cũng nhậu lúc cũng phải giao du, cũng phải bắt buộc phải nhậu. Hai chai là dừng rồi. Em phải bốn chai lần, em mới dừng. Lần à? Dạ. dạ. <laughs> Sau này cưới nhau tiền bạc ai giữ? À, thực ra cái đó thì em nghĩ là em giữ. Thì chắc chắn là cưới nhau là về thì vợ sẽ giữ rồi. Hẹn hò thì thường là đi cà phê lâu lâu thì đi dạo công viên lâu em lâu. thì ờ, chưa đi công viên bao giờ dạ Dạ, em thích đi xem phim Cà phê thì em cũng không uống biết uống cà phê Nhưng mà vô đó em uống sinh tố được Dạ thì sau chương trình em thích đi đâu? Dạ đi nhậu Đi nhậu à? <laughs> dạ vâng <laughs> Anh anh không thích nhậu <laughs> Dạ em không thích nhậu nhưng mà em nhưng thích mà, ăn mồi Nhưng mà em rủ thì anh đi Dạ Bây giờ mình có món quà gì tặng bạn gái không em? Thơ này thơ cũng thơ vui thôi Lần đầu anh mới gặp em Mà sao cứ ngờ Đã quen từ thể nào Lần đầu ánh mắt trao nhau con tim anh đã xuyến sau mất rồi yeah. Dạ. <laughs> em ơi em biết cho rằng tình anh vẫn mãi một lòng sắc son bây giờ đến mãi về sau tim anh xin chọn bóng hình em thôi dạ. anh làm thơ hay mà rồi bạn gái có quà gì tặng mà lại bạn trai không dạ nếu mà anh đã làm thơ thì em à, xin hát em xin phép đứng lên nhé rồi mời em. em ngồi em hát không nổi thân em vừa trắng lại vừa tròn bảy nồi ba chim với nước non rắn nan mặn dầu tay kẻ nặng mà em vẫn giữ tấm lòng son hay dạ. quá rồi bây giờ chúng ta mỗi người nói một câu gì đó rồi mình tiến hành bấm nút dạ hy vọng là lát nữa chúng ta sẽ đi nhậu em thấy bạn gái này rất là lanh nhanh nhẹn hoạt bát dễ thương lát anh đi nhậu với em không nếu em mời thì anh chắc chắn sẽ đi em không mời đâu ừ, nếu vậy thì sao anh mời chứ mà nếu đã là không bấm thì làm sao mà mời được nếu cô gái không bấm thì bạn có bấm không em bấm <laughs> rồi xong rồi đặt tay vào nút bấm đi bạn rồi mình suy nghĩ sao mình cứ làm như vậy nhá bấm theo trái tim của mình rung động thì mới bấm còn không rung động thì không bấm không phải bấm để đi nhậu nha thôi rồi tôi chưa có đếm mà vậy có hợp lệ không <laughs> ham nhậu lắm là hả cưng dạ nắm tay đi nắm tay nhau đi nào làm luôn đâu còn ai đếm gì nữa <laughs> dạ con cũng xin phép bác là sau cái chương trình này là cho phép tụi con hẹn hò với nhau ừ, hứa gì với bác để bác yên tâm giao con gái cho mình đó em thì em không thích hứa cũng không thích thề tại vì lời hứa có thể làm cho người ta buồn lời thề có thể làm cho người ta khóc chỉ chân thành với nhau là đủ rồi biết nói ghê à cái chương trình là không ngại lắm chỉ xin phép là thơm tay thôi không có được nếu mà bạn không hôn nhau thì chúng ta không có chứng minh được chúng ta bấm vì trái tim chúng ta dạ vậy để em chủ động cho ha thôi đừng <laughs> dạ anh muốn chủ động thì là em chủ động nè để anh mời bạn nữ mời bạn nam Rồi chào bạn Ngồi đi bạn Rồi mình giới thiệu đi em gái À, dạ em xin chào chị Cát Tường, em chào anh Quỳnh Linh, chào bạn Nam bên kia bước rèm và toàn bộ quý vị khán giả Em tên là Trương Thị Phương Nhung, năm nay em 28 tuổi Em sinh ra và lớn lên ở thành phố Vũng Tàu Hiện tại em đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh Em làm kế toán và em sống tại Biên Hòa À, quê thì Vũng Tàu Ờ, sống biên hòa làm việc thành phố hồ chí minh vậy em đi làm đi về mỗi ngày à dạ đúng rồi à. đi bằng xe công ty dạ không em tự lấy xe máy à tự lấy xe máy đi biên hòa mỗi ngày lên sài gòn dạ sài gòn làm ở quận mấy dạ em làm quận 2 rồi mời bạn trai giới thiệu dạ em chào anh ờ, quyền linh em rồi chào em. chị ờ, cát tường và chào bạn nữ ở kế bên và chào toàn thể quý vị khán giả em tên là nguyễn anh vũ em năm nay là 30 tuổi à, em đến từ bảo lộc lâm đồng À, hiện tại thì em đang làm à, là nhân viên kinh doanh của thiết bị à, quảng cáo ở bên công ty ở Tân Phú ạ. Ưu khuyết điểm của bạn là gì? Dạ, ưu điểm của em là một người vui vẻ, hòa đồng, hay cười. <laughs> Còn khuyết điểm của em á thì trong vấn đề nấu ăn đó thì em là khá là vụng về tại vì em sống với mẹ nên hàng ngày thì mẹ làm hết dạ đúng rồi <laughs> em không có dùng đủ em dùng cả thời thanh xuân của mình để mà gấp hành là sao dùng em cái... không có ăn hành đó chị à dạ nên em dùng cả một cái thời thanh xuân của em chỉ để gấp hành thôi bỏ ra đó dạ đúng rồi không có dùng đũa sao gấp dạ em dùng à, muỗng múc ra dạ đúng rồi không biết cầm đũa dạ đúng rồi Để ăn cơm là ăn với muỗng bằng muỗng thôi dạ muỗng và nĩa muỗng và nĩa dạ à. Rồi ngoài ờ... không thích ăn hành em không thích ăn gì nữa dạ em ờ, không thích ăn các loại dưa dưa hấu dưa leo nói chung là tất cả các loại dưa em đều rồi, không ăn gì rồi rồi và... ngoài không thích ăn dưa leo không, không ăn gì, gì nữa. nữa dạ em không ăn chuối trời ơi cô này lạ gì trời qua coi cái sao lạ vậy dạ em chào anh dễ thương quá nhưng sao không thích ăn dưa thí dụ giờ ăn thử trái dưa leo được không em có bao giờ ăn thử chưa dạ chưa dưa luôn em không thích ăn à em không Các thích loại dưa luôn không thích rồi nấu cũng không ăn dạ đúng rồi không biết là ngon lắm mà ăn không được hả dạ em không thích ăn chuối nếu như mà chuối chiên á thì em ăn cái vỏ bên <clears throat> ngoài còn cái chuối ở trong là em không có ăn cái đó là cái bột thôi dạ hả? đúng rồi em ăn chỉ ăn bột chiên không bên ăn ngoài chuối dưa leo với chuối dưa hấu này là những cái loại trái cây rất là bổ dạ. ăn nó có nhiều chất sơ mà sao không ăn em dạ. cái này anh mới lạ đó nha thôi ráng ăn đi nhưng món ăn đấy lại có tốt cũng tốt cho sức khỏe mà ừ, à, nhung tốt đúng không vũ vâng cũng có nhiều cái đặc biệt rồi đó dạ. à, trong cái tình trường mình có gì đặc biệt không Dạ thì em trải qua hai mối tình, một mối tình là thời sinh viên, còn một mối tình là kéo dài 6 năm. 6 năm. Dạ, chia tay được gần 2 năm rồi. Lý do sao 6 năm mà chia tay? Phần là do khoảng cách, với lại chắc có lẽ là em là một người khá là khó tính nên bạn trai đó cũng hơi bị áp lực. Nhưng mà ai là người chủ động chia tay em? Dạ, cả hai tự ra đi. Cả hai luôn, 6 dạ. năm trời. Một chặng đường khá dài ha. Còn Vũ? Em uh, trải qua một mối tình cũng chia tay được cách đây cũng 3 năm rồi Lý do tại sao chia tay Vũ? Dạ cũng uh, giống như bạn nữ uh, ở bên đó Tại vì cũng có một uh, cái khoảng cách về xa Bây giờ mình mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào em? Dạ em mong muốn tìm một người bạn trai là uh, phải luôn biết lắng nghe, quan tâm, chia sẻ Còn gì nữa em? Dạ em không thích người bạn trai là gia trưởng hút thuốc dạ. Có hút không? Dạ không anh ơi Có gia trưởng không Vũ? Dạ, cái này chỉ có ít ít thôi, có một số. À? Vâng, thì khi nào mà ví dụ như là cần một cái chính kiến gì đó thì mình mình cũng phải đứng ra. À, Còn mình có ngoại cái... hình đó sao em? Ngoại hình không? Dạ, em mong muốn là bạn trai phải đô. Đô. Dạ. Cái dạ. gì? Đô, đô nhiều. hả? Dạ, đô và cao. Trời, đô dữ rồi nha. Tóc tai có yêu cầu gì không? Dạ, gọn gàng. Gọn hả? gàng. Không hói. Không hói. Chào chị ạ. Không, cái điều em... kiện này tôi bó tay rồi hãy linger đối với giùm em chứ còn gì nữa không em cạn lời còn gì nữa không đô dạ. không hối dạ mắt mũi miệng dạ, dạ. ưa nhìn là được ưa nhìn dạ thích ưa thì nhìn còn không ưa khỏi nhìn vậy dạ. rồi à, có cái điều gì em không thích một người bạn trai không hay càm ràm hay là không có chính kiến không có tự lập không có quyết đoán đó chị hô là không hô ha mà cũng hơi chu chu ha hơi nhọn nhọn giống trên cô cái gì chơi em nha trên cô hả à vậy đúng rồi trên cô cao mét mấy dạ em cao mét bảy chị mét bảy vừa, vừa đủ, chuẩn ha vừa đủ chị cái kia thì thôi cũng không cải thiện được đâu hỏi có hỏi hô có hô hơi hơi có nói gì ta có duyên là được rồi đúng không vũ vâng quan trọng là em hay cười vui vẻ là được ạ nhưng mà lý do sao để tóc em Ít quá vậy Đấy, Cái này để đỡ ờ, tốn uh, xà bông chi phí cải thiện được anh ạ ừ. Bây giờ nè, bây giờ mình phải uh, <laughs> lấy cái khác để bù cái khác Dạ vâng Bây giờ thì em có trọng... điểm mạnh gì em nói chị nghe để thuyết phục được bằng uh, Để lấy được vợ em nói chị nghe Dạ coi. vâng, thì uh, trước khi uh, đến uh, chương trình thì em cũng có chuẩn bị một bài hát à. thì cũng để gửi tặng cho bạn uh, gái kế bên cũng gửi cho anh chị và... mở ra cho cổ vâng. coi nữa giờ em đang chị đang coi mắt em thôi chừng nào em lập gia đình em chuẩn bị gì để cưới chưa cưới về ở đâu kế hoạch phát triển cuộc sống như thế nào đó dạ vâng thì uh, cái này thì uh, em cũng có một cái ưu điểm thì tại lúc nay em cũng chưa nói tính tình thì à. vui vẻ sở lợi và hòa đồng cũng rất là tự tin rồi vâng như thế thì em cũng có thể là tự tin để giao tiếp được với ờ, bạn gái bao lâu nữa kết hôn nếu mà trong ờ, tìm hiểu thì khoảng có một năm nữa mình chuẩn bị những gì chưa thì em vẫn sinh sống ở bên chỗ ờ, chú ạ người chú của em ở tân bình à. em cũng có cái um, sự chuẩn bị là uh, chi phí để đám cưới thì này kia thì em cũng có tiết kiệm được một khoản rồi em định hướng ở thành phố hồ chí minh nên năm ra là vấn đề về làm dâu thì chắc chỉ có những ngày tết thôi mình có cái tật xấu gì không thật xấu thì em cũng uh, hơi nóng tính một chút và à, ngủ ngủ ngáy ngủ ngáy dạ. ngáy dữ không dạ ngáy như tiếng ờ, tiếng gầy đàn nhẹ nhẹ thôi ạ à. nhẹ nhẹ thôi à, vâng ạ à. cái cái mẫu bạn gái lý tưởng của em là như thế nào dạ xinh xắn nhỏ nhắn xinh xắn ạ à. bạn gái là biết uh, ứng nhân đối xử tốt với uh, với lại mọi người với lại với, với lại về ba mẹ đôi bên rồi. em thấy là như vậy là được phù hợp nãy rồi. giờ là chị cho em nhiều cơ hội đó ha dạ. để mình có thể mình mình khai thác ra được mình mình phô ra được những dạ, cái điểm vâng, mạnh em cảm ơn chị hy vọng là nãy giờ bạn gái cũng đã lắng nghe được những cái gì bạn trai chia sẻ rồi ha một anh nói với bạn, bạn gái bên kia là vũ ở đây rất là tự tin chỉ có dùng đất này cây cỏ hơi yếu chút xíu thôi ha không có lo cái chuyện đó nhưng rồi. quan trọng ta yêu thương mình được rồi nhưng cố gắng về tập ăn trái cây này kia đi nha dạ nhưng mà em cũng nóng tính mà anh đó cũng nóng tính thì là không, anh này nói vậy thôi chứ ảnh ờ, hiền lắm em nhìn mặt đi thấy hiền liền à hôm nay mình đi với ai ha em dạ em đi với mẹ với dì em gái và bạn ạ à. dạ, dạ chào con chào dì Dạ em ờ, xin ờ, chào MC Quỳnh Linh và MC Cát Tường à, xin chào và gì? xin chào bạn Nam và xin chào toàn thể khán giả trong trường quay hôm nay em là dì của Nhung thì theo như em nhận xét về bạn nam này thì bạn nó cũng là vui vẻ nhìn thì à, kiểu như hiền và cũng là chắc là nói nhiều dạ. lấy vợ mà một người bạn vợ của mình mà kém nấu ăn thì bạn có chấp nhận không khi mà đã là vợ chồng thì có thể là san sẻ nhau thì con cũng tự tin con nấu ăn ờ, được xin cảm ơn bạn nam em chào anh Huyền linh chị cát tường và quý vị khán giả em chào anh anh yên tâm đi chị nhung của em ờ, nhìn nhỏ nhắn vậy nhưng mà chị sống rất là lạc quan và vui vẻ em mong anh và chị uh, cho nhau một cơ hội để có thể tiến xa hơn nói thật thì em cũng mong có anh lễ anh rể lâu lắm rồi <laughs> mà em em nhìn, em nhận xét anh rể tương lai này được không có đủ chuẩn của em không anh cũng uh, cao to thì có nhưng mà chị dung uh, chị hai của em để chị hai nhận xét đi <laughs> em mong anh có thể uh, nhường nhịn chị em cảm ơn <laughs> nhiều con gái không không nhường nhịn rồi vũ đi với ai vũ dạ à, hôm nay em đi với à, chú thím à, người người em và người bạn của em ạ chào chị cát tường anh quyền linh và quý vị khán giả cháu nó sống với tôi ở sài gòn từ hồi sinh viên cho đến bây giờ cháu thì rất là hiền lành và rất chịu khó trong công việc làm rất tốt việc nhà đó là những cái ưu điểm của cháu á thì tôi thấy cháu gái cũng rất là xinh đẹp và có những cái nó phù hợp với lại cháu vũ nhà tôi tôi cũng mong rằng đây là cái cơ hội rất tốt để hai cháu có thể tìm hiểu thêm và nếu sau này tiến tới hôn nhân được thì đó là cái điều mong ước của gia đình. À, xin cảm ơn. À. Rồi cảm ơn à, chú. Cảm ơn chú ạ. À. Bây giờ mở rào cho hai ba bạn gặp nha. Mở rào. Chào Nhung, anh có món quà tặng em. À, cây này gọi là cây may mắn và em chỉ cần là phun à, phun nước, phun nước phun sương dạ. nó thôi là được. Dạ dạ rồi em cảm ơn anh em cũng có món quà tặng anh ạ. Hoa này có nghĩa là ý nghĩa của tên ở nhà của em, em ở nhà em tên Trang. Dạ thì đây là cái <laughs> hoa mà em muốn tặng anh Thì khi anh nhìn tới cái này thì anh sẽ nhớ tới em Còn đây là chiếc vòng mà em cũng đeo nó từ khá lâu Nó cũng khá may mắn Thì hôm nay em muốn tặng anh Thì khi nhìn chiếc vòng này anh sẽ nhớ em <laughs> thôi dễ thương quá Cảm ơn anh Minh à, thì cũng đến với chương trình thì em cũng tặng cho bạn nữ và quý vị khán giả một bài hát từng ngày bên ngoài muôn phiền trôi qua giật mình nhìn lại thấy anh đã già lâu rồi cũng trang biết nhớ nhung yêu thương một người rồi bỗng một ngày như chưa về tuổi hai mươi là khi anh thấy ánh mắt và nụ cười em làm con tim anh trở nên hoang mang lan nhim liên hồi lại sợ em sẽ từ chối nên anh mới viết ra tâm tư lòng này là anh đã đi hết một phần ba cuộc đời Mà sao trái tim vẫn còn một mình chơi vơi Nhiều lần muốn đôi chân dừng lại nghỉ ngơi Do anh khó hay cuộc đời khó em ơi Muốn kể cho em nghe bao nhiêu là điều Mà sao trái tim vẫn còn... Dạ cái này đáng hay mà thiệt tình thường thường em à, hát hay bị à, thiếu lời lắm chị ạ nên hôm nay là em cũng à, xin cảm ơn khán giả đã lắng nghe tại vì bài hát vẫn chưa được trọn vẹn và có thể là sẽ trọn vẹn hơn khi mà hát trực tiếp với em được nữa một lần nữa rồi một bài hát rất ý nghĩa mà dòng của vũ rất là hay được cái cậu ấy rất là tự tin nữa ha khi chưa nhìn em ờ, thấy em mà qua bức rèm thì anh tưởng tượng em là người như thế nào à, anh anh cũng nghĩ là em sẽ là nhỏ nhắn dạ. thì anh cũng uh, thấy em rất là dễ thương và xinh xắn dạ Đấy. em cảm ơn nụ cười rất là tươi và dạ. anh cũng mong muốn là anh sẽ mang lại cho em một nụ cười như thế luôn và luôn luôn uh, hiển thị ở trên môi của em quan niệm về tình yêu của anh như thế nào ạ? À, tình yêu là quan tâm lắng nghe và chia sẻ giống như em có nói. Em cũng nói luôn là quan điểm về tình yêu của em á là yêu á là không phải là nhìn nhau mà cùng nhau nhìn về một hướng. Trong cuộc sống có những cái mà không phải lúc nào cũng là tươi đẹp hết, có những bất hòa hoặc là mâu thuẫn nhưng mà cùng nhau cố gắng để vượt qua nó chứ không phải là để làm cho mọi thứ càng ngày càng trở nên xa cách hơn. Nên trao đổi và nên lắng nghe nhiều hơn đúng không? lắng dạ. nghe anh biết nấu ăn đúng không đúng rồi anh nấu ăn được có nghĩa là biết ờ, ở, ở dưới này lúc, lúc mấy cái món đấy thì món cơ bản hết rồi cơ bản dạ. thì ai cũng làm được cả dạ. còn anh ờ, ví dụ như là uh, nấu ăn hàng ngày bình thường là vẫn được anh chỉ như thế chứ còn món nhậu thì anh chịu rồi dạ anh có uống bia không anh có uống chứ uống uh, bia uống rượu nhưng mà uống ít dạ cảm ít nhận về tóc của bạn nam như thế nào <laughs> tại vì lúc nãy em cũng đề cập cũng khá là nhiều về về khoản là tóc tai nên đâm dạ. ra là nhiều khi em cứ cảm nhận thoải mái thôi khá rồi <laughs> khá rồi nhưng mà dễ thương rồi đúng không dạ cũng sốc và ấn tượng tóc tai giờ không quan trọng nữa rồi bây giờ hai người làm sao mà hiểu nhau nhiều hơn dạ. chăm sóc nhau nhiều hơn mới là điều quan trọng ha Em đi làm ở quận 2 nếu vậy là hàng ngày em đi ờ, em đi một khoảng cách di chuyển cũng khá là xa về dạ, Biên Hòa ờ, đúng không? Đi đi ờ, về về là khoảng 60 km. Thời gian mà em chạy trên xe như vậy là anh thấy cũng thấy là khá là cực. Sau giờ làm em còn phải đi đi học nữa. Thì cái lịch học của em là thường là như thế nào vậy? Dạ em học vào thứ tư, thứ sáu và thứ bảy. Nếu vậy là em học là môn gì vậy? Dạ em học Nhưng... tiếng Hàn tiếng Hàn hả? Dạ, công ty của em là công ty Hàn Quốc. À. Dạ. Hiện tại em đang sống ở ờ, anh đang sống ở quận Tân ờ, ở quận Tân Bình. Em thì ở Biên Hòa, làm thì làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà chiều về Biên Hòa thì nếu như mà hẹn hò thì sẽ như thế nào anh? Nếu vậy thì chắc là chỉ có cuối tuần anh thấy là như vậy thì sẽ phù hợp với em hơn đúng không? À, em thì sao ờ, mặt cách lòng con gái thì thường á là luôn muốn được quan tâm cũng muốn là có sự quan tâm và lắng nghe và chia sẻ đúng không dạ thì thường thường anh cũng bận vào ngày thứ ba và ngày thứ năm thì có thể là mình sẽ sắp xếp để cho phù hợp hơn thì sắp tới thì anh cũng đang uh, phát triển về ờ, kinh doanh ở bên khu vực bên chỗ quận 2 nữa thì có thể là sẽ gặp em nhiều hơn rồi bây giờ mỗi người hãy nhìn nhau mỗi người nói một câu nữa thôi cảm nhận của mình hiện tại mình đang suy nghĩ như cái gì về người ngồi trước mặt của mình à, anh nghĩ là anh em ờ, anh và em cũng cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu với nhau thật ra thì em tới đây không phải là để tìm hoàng tử cho mình tại vì hoàng tử thì cao lắm em với cũng không tới đâu em chỉ mong tìm được một người mà trong mắt người ấy em là duy nhất với em thế là đủ anh thấy rằng à cầu vũ là một người rất là bản lĩnh tự tin có thể ờ, đem đến hạnh phúc cho em đấy à, cô gái bên kia là cô gái rất là dễ thương à, cũng có bản lĩnh ha hy vọng là ngày hôm nay à, hai trái tim sẽ cùng hòa chung một nhịp đập các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nha trước khi tôi bấm nút bởi bấm nút là chúng ta trao duyên với nhau suy nghĩ Ba thật kỹ mẹ các bạn đang xem đang theo dõi và tất cả bà con họ hàng cũng đang theo dõi đó hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm một 2 3 Hết, Hết thời, thời gian. gian Xin mời bạn Sao em lại không bấm vậy? Dạ em thấy uh, có lẽ là em và anh ấy nên làm bạn của nhau thì sẽ tốt hơn Tuy là chúng ta không thể cùng nhau nhìn về một hướng nhưng mà chúng ta có thể làm bạn của nhau à, Ok, chào em Tiếc quá à, Anh cứ nghĩ là hai người bấm chứ Đây là một chàng trai uh, cũng khá tuyệt đấy em trái ừ. tim của chưa có rung động sao xuyến thì mình cũng phải thông cảm thôi vì tình yêu nó phải có sự rung cảm ha hàng triệu khán giả vẫn đang xem truyền hình sẽ có hàng triệu cô gái cũng sẽ bấm nút nút cho vũ và có hàng triệu chàng trai sẽ bấm nút cho em hy vọng là hạnh phúc sẽ sớm đến với hai bạn nha dạ ha. rồi em cảm ơn rồi em cảm ơn ạ